cái van này sao nhở Đập lên cũng được Có người hit, à đây nè, đây nè, đây nè Nam Boom Boom Boom No Nè dưới rồi Gì, gì Rồi, suốt ngày, suốt ngày cướp Suốt ngày đi cướp mà đi lúa buổi tối hello anh em tôi buổi tối ta điểm qua tí gọi là về cái team team bên đối phương là gravet top à uầy gravet top cái con gravet này nói chung mà nếu mà cam sớm thì chắc đánh được Java là Java rừng à? Wow, Java rừng với Như Ly Được, mình cũng gọi là ráng để mà mình chơi mít à mít là Guyana mới Asia à? thì Asia chắc nhìn hơn một tí nhìn hơn một tí nhưng mà gọi là cái kèo một một còn mà mình răng thì chưa biết bot bot là lớn Luton ở bên kia là gì Berlin à Berlin à, Zumi à oh. đợt đợt team này nói chung là team này chơi ổn anh em ạ à. team bên mình khá là nhiều hiệu ứng uh, khống chế đúng rồi đúng rồi team bên mình nhiều nhiều cc đó người ta gọi là nhiều cc đó nhiều cờ cờ đó anh có bán hạt ngân hàng không anh đó không em ơi tính đó là của uh, đấy anh mà bán nhà em thì bán nguyên tem em bóp thì ba thì ba anh uh, ờ, nít ngân hàng đánh nha đánh nha đánh nha cái nết đó là liên lụy lắm liên lụy lắm không có thể nào để bán 2 tỷ may ra mình mượn chơi luôn thì bán hai tỷ này mình ôm tiền mình đi luôn từ từ nha từ từ nha không có gì chạy đâu đi vòng anh đi vòng từ từ từ từ quá các bạn nào lên nào lên nào lên nào lên nào Surprise, motherfucker! Bà lên chứ Ở Japan đó nghe Japan kìa, Japan kìa giờ còn nó vô anh nè nó vô anh nè nó vô anh chưa có ghé nè sao chưa chưa giờ nó vô rồi bỏ nè anh ra anh ra lại anh ra lại từ từ nhá từ từ nhá từ từ nhá rồi nha từ từ nha không anh lên nè lên nè lên nè lên nè anh lá rồi anh lá rồi anh lá rồi Javan Javan sau á về thôi anh em em em em em em rồi. Rồi nè. Rồi rồi. Má mày nha, nha. mình chưa được cái đây nè, không mất không nha em ơi. Ai ai ai mất lát, ai mất lát. À đời, à đời. nói gì vô đi mấy con tay giả này bị bóc rồi cho nên bị bóc một tí không sao có cả mấy ông tỉnh tham mà anh ở ngoài luôn á thôi thôi thôi em ơi tỉnh tham làm gì cho nhức đầu có gì đâu ok cho ban rồi cho ban rồi cho ban luôn chưa à. ơ à, đang mình đang mình đang nhìn thằng cho ban chưa kịp trừng phạt giờ mấy nó áp lực lắm này nên thà nó phải dùng chịu thà nó kêu cho ba người đứng sau thôi biết rồi ok sức à ê thằng Japan caravan lúc trước bây giờ đó caravan này đánh sụp thế nhỉ có được không? có luôn được không? Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ anh anh anh câu Javan nha, anh câu Javan nha. Từ từ lại lại lại. À Javan dạ, cấp 5 mà, Javan cấp năm à? để cho em bút móc á chưa chưa đúng không rồi rồi à chó java này tranh thủ thế nhở mới đi một tí đi một tí ca nó lên nó đỡ này được vì thoải mái lắm anh em ạ là nó lên tốt rồi bên nó có lá không ê thằng mít với thằng uh, ba đâu bạn coi cho ban sau coi cho ban sau cho ban nào? mới cướp anh trong ờ, trong red mà nó chạy lên đây à nó chạy lên đây à lên bóp rồi đó cho bạn vô vô vô nam vô nam vô nam vô luôn như này cái gì làm gì đi nè nè nè nè nè nè nè nè vô luôn em chơi luôn em. nam hưởng hưởng ôi cái thuyền đưa nước ăn hết luôn Nếu Đó, cái thằng Java này nó tranh thủ về anh em ạ Mình cướp hay cướp lại hết của nó đi Có làm mới có ăn nha Java nha Không làm mà đòi có ăn, ăn được Nha, ăn cướp Dù mặc dù trong game mới có ngàn thôi Kiểu em con của ra ấp Càng càng càng quá à yeah. Dạ. mình có tiền mà anh yeah, dạ, chim okay. chim chim tháng hai ba tỷ đi luôn lên là lên lấy uh, lấy tôm à ơi này này ở đời nó mà lá rồi để nha đi không vậy giờ em biết nha mà bên đó là mình uh, hai hai ngàn skin lên lên lên lên lên lên lên Ê, bên này đánh cao mà cái này đánh cao ai chả biết mà đã mắc đã ai về mấy bò ai về bên đây nha tầm này ờ, tầm này nó đang đang đang đang đang gà không tán đi Chào bạn hết tiêu nha hết mana hết máu luôn hôi quá trời hôi ăn này ăn đúng thơm luôn Ê, mà hôi. không bao giờ cho con mùa lu luôn anh con mùa ba vẫn không cho lên lên lên lên Ê. đi đường như vậy bảo biết cho ăn đúng thơm luôn mà hôi đường chơi vậy mất sách nữa nè mà <laughs> không có khách trường chơi hết luôn biết kìa blue bên kia kìa có mà đúng không Thôi, giờ em qua em bướm sao được anh phải qua được anh qua mà anh qua mà từ từ từ từ chết rồi phải ăn luôn chứ để lâu nó móc mèo à bây giờ đó em mua bông cho ăn oh wow kia ra rồi sao đây lại đi đúng đường chứ vậy thì lại đi đúng đường chứ vậy đi có lại giờ van này sao nhở Đừng đi đúng đường nữa cậu người hin ở đây nè đây nè đây nè nhưng mà nam nè với tôi gì gì rồi suốt ngày suốt ngày đi cướp suốt ngày đi cướp mà đi lúa hôm nay đánh nghiêm túc mà anh em đang chơi nghiêm túc mà qua chơi uh, chơi ấy quá chơi uh... gì à, hôm qua nếu cho anh em à trôn gì em á em trôn thì có em trôn gì đâu của bích bích phương nào đánh thành chính luôn đó rồi phải cả cứng rồi đầu game phải toàn trôn sau rồi cuối game sau săn được à, ra sĩ giả ra sĩ giả nhấp nhấp nhấp nhấp thôi nó, nó qua rồi nó qua rồi vét qua đó là nam giết hai nam ừ, vét này nó ấy quá nhở. không trời ơi vét thằng vét thằng vét sau à vét này nó nhạy bén thế đâu đấy thấy không bảo sĩ gà đẩy mic là nó về năng blue đúng trôn luôn nếu hỏi đã mới học trên luôn, đúng trôn, hỏi chấm nam thấy không nam Trôn quá chơi hết trôn quá thì em có biết là đen vàng đúng không đen vàng là là nó còn lên bạch kim và bạch kim là nó còn lên kim cương Đấy rồi kim cương là bốn, kim cương 3, kim cương 2, kim cương 1 mới lên được cao thủ xong là cao thủ chơi lên điểm mới lên được đại cao thủ bằng quá bằng <laughs> em đừng có vô test chết người ta á test được kim mà chửi chết là lúc đấy nó mệt à, bỏ đi bỏ đi đặt đây đây đây đây đây ôi phóng tay cái mà ăn luôn à thằng nhiều ăn hôi thế à nhiều ăn hôi thế à hôi của ad thôi anh dây em này từ lúc anh bao nhiêu độ đó cũng 14, ờ, 15, ba 4 Vợ em, vợ em em ờ, Mới có 18 tuổi Cái gì vậy? Tết thì là ba vô là sao nhỉ? À Tết thì phấn đấu lên hả? Tết thì phấn đấu lên hả? <laughs>